Vì sao thiếu tá công an Trịnh Văn Khoa phải xin ra khỏi ngành để tố cáo tiêu cực ở công an Đội Sơn? Khoa tâm sự với phóng viên báo lao động. Tôi biết, việc tôi xin ra khỏi ngành sẽ làm cho gia đình rất khó khăn. Hiện tại, tôi chưa có việc làm với ba con nhỏ 8 tuổi, 5 tuổi và 1 tuổi. Tất cả đều nhờ vào đồng lương của vợ tôi. Nhà cửa của tôi cũng còn đơn sơ. Nhưng vì danh dự và lòng tự trọng Tôi không chấp nhận được những hành vi quá coi thường pháp luật như vậy được. Điều ngạc nhiên là tiêu cực mà Khoa buộc phải bỏ lon thiếu tá an ninh để tố cáo chỉ liên quan đến các cấp nhỏ trong công an Đồ Sơn và công an Hải Phòng. Đó là thiếu tá Nguyễn Hữu Cường, đội phó đội điều tra tổng hợp, trung tá Đinh Đình Việt, đội trưởng đội cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự, kinh tế, ma túy, Thượng úy Đỗ Hữu Dũng đội phó đội cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội và Thượng úy Nguyễn Viết Công, cán bộ đội cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội. Tất cả đều đã bị bắt. Tại sao với tiêu cực của các đồng cấp và trực tiếp chỉ huy mình mà khoa không đấu tranh trực tiếp lên cấp trên là lãnh đạo công an quận Đồ Sơn và cấp trên nữa là lãnh đạo công an Hải Phòng để các cấp đó thanh tra, kiểm tra các sai phạm của cấp dưới mà khoa tố cáo? Thiếu tá Khoa chắc chắn thừa biết quy trình của việc đấu tranh chống tiêu cực trong ngành và chắc chắn anh đã thực hiện quy trình đó. Và cái việc anh buộc chọn lựa cởi áo công an và tự lột lon thiếu tá của mình là chọn lựa bất đắc dĩ cuối cùng khi anh cảm nhận có sự bao che nào đó của chính cấp trên của mình. Việc các sĩ quan của công an Đồ Sơn bị khởi tố là tín hiệu vui của công lý mà chính thiếu tá Khoa đã trả giá cho sinh mệnh nhân cách, phẩm chất của mình nhưng cuộc chiến đấu của khoa chưa hề chấm dứt khi những ai đó vô trách nhiệm buông lỏng quản lý hoặc cố tình bao che cho tiêu cực ở công an Đồ Sơn chưa bị lôi ra ánh sáng. Khoa có muốn trở lại ngành công an hay không không quan trọng, điều quan trọng là nhân dân chào đón anh như một người thân tin yêu của mình và nhân dân mong muốn anh trở lại vị trí chiến đấu của mình. Đất nước giữa cuồng phong của ác quỷ và thiên thần, ngành an ninh hơn bao giờ hết cần những con người như Khoa dân chủ Tào Lao, sự lẫn lộn khái niệm của người Cộng sản. Những người Cộng sản thường đưa ra các khái niệm lẫn lộn, nguyên do là vì họ chủ trương xây dựng một xã hội không giống ai, nhưng bây giờ họ phải sống chung với phần còn lại của thế giới, cho nên họ lẫn lộn lung tung. Sự lẫn lộn mới nhất chính là câu tuyên bố hùng hồn của đương kim chủ tịch nước, cựu thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Ông nói với cử Chi Thành Hồ rằng, Đảng Cộng sản của ông lúc nào cũng đề cao phát huy dân chủ và quyền làm chủ của nhân dân. Ông nói lắp, vì quyền làm chủ của người dân chính là dân chủ. Tuy nhiên ông nói thêm, nếu dân chủ Tào Lao không có kỷ cương phép nước thì đất nước sẽ loạn. Ông không giải thích để mọi người hiểu rõ hơn câu tuyên bố như sấm động giữa trời quang này, nhưng một số tờ báo lấy nó để câu view, kéo theo một số đại địch và mạng xã hội phản động tha hồ bao díu ông. Ông Phúc là một người có vẻ bề ngoài rất thân thiện, hay cười với mái đầu nghiêng nghiêng, hay tiếp các nguyên thủ quốc gia ngoại quốc bằng những kiểu cách bộ bá quê mùa vùng Quảng Nam quê ông. Nhưng trên hết là ông hay gây cười với những cách dùng từ mà tác giả Võ Văn Quảng của Trang Luật Khoa gọi là sáng tạo. Tôi đồng ý với ông Quảng là ông Phúc rất sáng tạo, nhưng không phải trong trường hợp này, mà là ông thuộc nhóm những người cộng sản còn tồn tại đến nay, trong cái thế giới không cộng sản đông đúc hơn và họ nhầm lẫn khái niệm thôi. Nội hàm của lời phát biểu của ông Phúc trong buổi tiếp xúc cử tri này không khác với tất cả những gì những người cộng sản nói từ trước đến nay, đó là dân chủ tập trung chứ không phải dân chủ đa đảng. Mà cơ khổ là cái gọi là dân chủ tập trung. Có nghĩa là gom tất cả hành pháp, lập pháp, tư pháp về một mối, hay đảng cử dân bầu thì đâu, có nghĩa là dân chủ như mọi người hiểu nữa, chẳng qua là người cộng sản khi đối diện với những chỉ trích cho rằng họ cai trị bằng chế độ độc tài, họ bèn ghép cụm từ dân chủ vào. Ngay cả từ đảng mà họ luôn viết hoa ấy là một khái niệm tồn tại ở số ít và số nhiều, đã nói đến đảng tức là nói đến những phần khác nhau. Từ chỗ gượng ép ghép từ đệ chống chế, họ đi tới chỗ nhầm lẫn lung tung. Sự nhầm lẫn của ông Phúc cũng giống như ông Nguyễn Phú Trọng cách đây vài năm khi ông ta nói rằng Hiến pháp là văn kiện chính trị pháp lý quan trọng và bậc nhất sau cương lĩnh của đảng. Còn một cách để chống chế về khái niệm dân chủ nữa mà người Cộng sản hay nói là họ mở rộng dân chủ trong đảng. Họ lại lẫn lộn một cách cố tình, vì đảng của họ thì kệ họ, chứ chuyện dân cần là dân chủ trong dân, trong xã hội chứ. Một khái niệm nữa mà người Cộng sản cũng lẫn lộn lung tung là khái niệm về pháp luật. Họ chủ trương xây dựng một xã hội chỉ có tòa án nhân dân giống như trong cải cách ruộng đất, cho nên là họ rất sợ luật pháp. Theo hồi ký của luật sư Nguyễn Mạnh Tường, người tham gia mặt trận Việt Minh trước năm 1954, thì đảng Cộng sản cứ lần lửa không muốn soạn những bộ luật cho đất nước. Lý do dễ hiểu là luật pháp theo nguyên tắc độc lập của nó sẽ giới hạn quyền lực của đảng. Ngay luật đảng của chính họ còn bị họ xé bỏ dễ như không – như trong đại hội 13 của họ vừa rồi, ông Trọng vừa tuổi cao sức yếu, lại vừa trải qua hai nhiệm kỳ, vẫn tiếp tục ngồi thêm nhiệm kỳ thứ ba. Trở lại câu chuyện dân chủ tào lao của ông Phúc, tôi thấy diễn ngôn của ông Phúc hết sức rối rắm. Vì từ khi Việt Nam bắt đầu tiếp xúc với thế giới bên ngoài, sau năm 1986, dân chúng dần hiểu ra rằng họ có quyền này quyền nọ và họ cũng dần hiểu dân chủ các nhóm đối kháng, chỉ trích đảng Cộng sản cứ lặp đi lặp lại hai từ dân chủ. Điều này làm cho những người như ông phúc dối và lo lắng vì cái cụm từ thần chú dân chủ tập trung dùng để định vị vai trò hợp pháp của mình trong mắt mọi người, không còn hiệu nghiệm nữa. Không ca ngợi mình được thì tấn công địch thủ, thế là dân chủ tào lao ra đời. Ông Phúc tuy rối, nhưng là người thông minh, Ông nói thế sẽ dán một cái nhãn vào những người đòi dân chủ đúng theo chữ này, từ dưới lên là bọn tào lao. Nhưng như tác giả Võ Văn Quảng phân tích, chuyện kỷ cương phép nước và dân chủ trong cùng câu nói của ông Phúc thật ra không có gì là mâu thuẫn cả như ý ông Phúc muốn. Cho nên chuyện dán nhãn của ông Phúc có thể sẽ thành công trong ngắn hạn. Trong một số độc giả của vài tờ báo nhà nước, vì có nhiều tờ báo của nhà nước không đưa tin này,